Vietinbank Alias, tên nổi bật, tài khoản chất kinh doanh phất, khách hàng không cần nhớ dãy số tài khoản, chủ động đặt biệt danh cá tính, dễ nhớ hoặc khẳng định thương hiệu kinh doanh riêng, dùng để nhận và chuyển tiền thay cho số tài khoản, miễn mọi loại phí với tài khoản của Vietinbank.